Chị ơi, Cần Thơ lại mưa Đã buồn rồi mà còn mưa nó còn buồn dữ nữa Chào cả nhà nhé Anh em mình à, tiếp tục đi lấy rau về hỗ trợ cho bà con nha Cần Thơ đang mưa và chào bạn Võ Chúng chỗ các bạn không biết có mưa không nha chào Ngọc Nhi công việc hàng ngày chưa đi lấy rau về sọn xong tối đi phát quà hai tháng mấy nay như một thói quen trở thành như là công việc luôn nha chào em luôn heo mưa này nó có lợi cái là biết sao cô chú anh chị đi lấy rau á, nó tiện cái là rau củ nó không có nắng nó không bị héo nó đỡ héo ý khúc bên đây không có miếng mưa luôn Phú bên đây khu queo Phú bên kia mưa bên đây khu queo Chào bạn Bảo Xuyên Chào Gia Bảo khúc này không có mưa khúc mé mé ở bên uh, trung tâm mới mưa Hiện giờ anh em mình à, ra qua tới nhịp dẫn rồi Hình như à, khúc bên Vĩnh Long cũng đang mưa Tại nghe tài xế à, gao nói là mưa quá trời bên bệnh Hôm nay anh em mình đi ba anh em nha Di, Toàn Anh Di Với Toàn ừ. trời nhiên em đâu em có cái tên Di Dogemon luôn dù em đâu có mặt đâu Di Dogemon dạ mưa thì ờ, rau nó sẽ <laughs> tươi hơn mà lâm gâm thôi nha mưa lớn quá dập hết luôn à dạ con lúc nào cũng vui à buồn thì để trong lòng thôi <laughs> mình giống như là sống nội tâm vậy đó khúc khúc nào khúc, à, ở trên đi khúc này không có mưa đỡ mưa không lâm gầm cái gao cũng không cực nữa ừ. xe chưa tới luôn xe chưa tới luôn xe chưa tới luôn rồi xuống mình đi vào quảnh mình đứng đón thôi đón xe gao sức khỏe của chú anh chị nha Anh sạp chơi anh ê gớt gớt gớt cái hố được rồi vậy được rồi như xe nó tới luôn hay gì kìa ơi có người kêu mày à, múa bài kìa gì Múa bài kìa Có chị nào kêu mày múa bài Buồn ngủ quá Tới luôn rồi, tới luôn rồi Không phải Xe tới là nó lũi sâu Phúc Quỳnh đó mưa dữ lắm Hello em luôn heo nha áp hơn sao rồi quay ngay cái mặt lớp đa gáp luôn nay cho thằng Di ăn món uh, tét đút lọt Ok siêu đầu bếp Gì vậy? <laughs> Yêu khí xuất hiện rồi, có yêu khí rồi Yêu quái xuất hiện Yêu quái rồi Có bắt giới xuất hiện Quá trời đó phía trước cô chú anh chị chính là cầu Cần Thơ đó chắc uh, nhiều cô chú anh chị cũng uh, ở xa lâu rồi không có về uh, được uh, Cần Thơ và cũng uh, mấy tháng nay đâu có thấy được cầu Cần Thơ đâu không ạ đây Phước uh, phóng lên cho cô chú anh chị xem nha cầu Cần Thơ nè đây là góc nhịp dẫn nha đó cầu Cần Thơ mình đó cầu Cần Thơ quê tôi tới kìa xe màu xanh nó thấy nó ban quá trời kìa xe đèn á phải không Nguyễn Văn Cừ nói về mưa lớn đó đây đây là dép của anh thành anh thuận cho anh thành nó coi đôi dép của nó bữa hổm là đứt nè anh thành anh thuận ơi đi gào đức đôi dép luôn trần dân khéo cũng mưa lên nha cả nhà còn uh, mong cho hết uh, 8 tây, uh, tháng 9 này uh, tất cả mọi thứ sẽ ổn hết à bên mé Vĩnh Long vẫn chắc mưa dữ lắm á tại vì nãy tài xế nói mưa quá trời không kịp chạy nhanh luôn tính ra nãy giờ là không có một giọt mưa nào luôn á đường khô queo luôn nè chưa tới bắt giới chưa kéo tới Ê, mày che lại mày mồi dùng không chứ tới rồi mưa rồi tới rồi rồi mưa tới rồi vô xe tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi tới thiệt rồi tới thiệt rồi mưa tới rồi tới mà mưa tới quái tới rồi tới rồi tới rồi Đồ chị nãy giờ phải không nãy giờ nó không tới đang đợi mưa cái nó mới chạy tới là lại nó luôn á trước mà không vô xe mà anh coi kìa đây nó làm gì vậy mặt nó ngồi ngoài luôn hả lấy mặt chụp luôn lấy mặt nó chụp luôn rồi tới rồi để để xe ga tới rồi <laughs> giống như là à, gì à, chờ chờ người yêu vậy đứng chờ người yêu vậy người yêu tới chờ hoài mà sao chẳng thấy chờ hoài mà sao chẳng thấy thấy chứ mỗi ngày đi lấy rau rồi xong rồi về soạn đồ cực lắm cô chú anh chị mà phát thì nó lẹ <laughs> lắm một một đến nhạc một mà sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt chọc gái có tí xíu à nói này nói kia ha tới chứ không phải là xe xe gao tới chắc chắc nó đó dạ ở bên ờ, mé bên ờ, vĩnh long chợ ôm vậy chuyển về à. chuyển về cần thơ này là đi mua rau luôn á nói gì chứ cái này nói đi lấy lấy chứ này là đi mua nha đi mua mua xong rồi về rồi mới ờ, phân ra rồi mới chia cho bà con người đứng ở trên xe là không phải Di à, là Toàn để coi coi bữa nay rau về có cái gì tại vì uh, tại vì phước ờ, phước mua là mua mua kiểu như là ừ nói mua nhiêu tiền đó đó rồi người ta sẽ lấy mọi thứ một chút một chút một chút chút chứ không có mua cố định không bữa nay không có không không có giải cứu nông sản nha bạn nơi đâu thấy cảnh này phát chậm có một chút chữ này chữ kia rồi tới nữa rồi hai thằng tới công chuyện nữa rồi mưa gió phải gắng chịu cực ha chịu khó à, chịu khó tí xíu hai hàng ngồi rồi đó rồi chờ lấy rau đâu ai đâu thấy cảnh này đâu thấy không phát trễ có tí xíu nói này nói kia <laughs> em mới phát hiện đều điều gì nguyên vậy <laughs> xả hả u nè có xả nè này mình xu được không ta bà con có ai ờ, cần xả không cái này tới kìa tới kìa tới rồi tới rồi tới rồi tới rồi xe tấp vô rồi tới rồi tấp vô rồi tới rồi cô chú anh chị ơi tới rồi tới rồi bác tài tới rồi cái gì nữa kìa hồi su mận luôn không nhà dây đỏ không phải của mình rồi mình là thường là gì mình là tốt cái đó <laughs> đây là công việc hàng ngày và thường xuyên nha ờ, cô chú anh chị nếu mà có theo dõi lâu thì sẽ biết được anh em ngày nào cũng đi lấy rau và soạn về rồi soạn rau xong rồi tối đi phát cho bà con phát thì lẹ lắm chứ quá trình đi lấy và soạn lâu lắm phát thì một nốt nhạc một bà đưa sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt sẹt xuống bữa, bữa, bữa nay có sư phụ ra không ơi mưa lớn luôn rồi đắp vô luôn đi thành vậy hả trời ơi nắng mưa lớn luôn rồi trời cô chú anh chị tới kìa yêu quái tới rồi thành ơi lên xe đi tao lên xe luôn lên xe luôn chùm mưa luôn chùm cao su lại à, cá không em cho cá em biết ngồi chụp lại nhau, phụ lại nhau, cô chú anh chị chứ không hơi ướt đâu đâu ai à, thấy cảnh này phát dễ có tí xíu nói này nói kia chửi quá chửi bắt tài nó đứng ngoài nó dầm mưa <laughs> luôn vô đây mà. 然后。 Đây. Điện không? còn xài không vậy? Điện thoại còn xài. Hết sảy còn mà bảy. Đang là chui ở dưới ờ, cái ờ, đây. Đây cho cô chú anh chị xem nè, dưới lọn xe nè, đó. Cục mưa ở đây nè, đó. Thấy chưa? Đó, gà mới tí xíu ướt hết trơn. Chú vô lại. Không ổn, không ổn. Không ổn. Mưa lớn lắm. Mới gà xíu ướt cái điện thoại luôn đây này phải có ai đứng đâu mà ngoại chụp tấm hình vô ba bị bệnh ở nhà sung sướng không chịu vui ở đây ngồi má như ba tị nạn như trời nhà đâu ai thấy cánh này ha à. <laughs> nhà đâu ai thấy cánh này đâu nói giờ nhà nhà mấy mấy đó nhà nó ờ, trăng ấm liền yên quýnh bình quân quýnh bình quân dạ thay mặt anh em cảm ơn ờ, cả nhà nha tự chụp luôn kìa <laughs> ra selfie tự chụp luôn <laughs> rồi tao vô nước luôn Ủa, điện thoại xong họ vô nước luôn là xong luôn Thôi đâu hai cái tiếng rồi bạn, lớp vô lo luôn bây giờ. Lớp bay luôn rồi. xe con nãy có đóng kiến không vậy gì có <laughs> đóng kiến ngồi vô trong nước nghiệp luôn á <laughs> ê sao ba hàng mình không chịu lên xe ngồi tự nhiên ngồi đây chi vậy ta nhắm trời nhắm đất à. rồi để giao luôn Rốt cuộc giao giờ xuống mưa luôn Mất tập thanh luôn rồi Alo, alo, alo, alo Có nghe không dạ cô chú anh chị ơi Alo, alo, alo, alo Mày chết, mày chết <laughs> rồi xong rồi lo không có nghe nữa luôn rồi ton rồi alo alo alo nay làm bộ ghé tân phú cho hết vô đi dạ vậy em không có làm bộ được à ở trên khu đó em đâu đi cho được đâu nghe này vậy là lo không bình thường lo còn xài được còn xài được tao tưởng xong nữa rồi chứ trời đánh thu luôn ha trời quá trời trong bởi vì uh, phải đợi xe kia ra mà mưa vậy sao xe kia ra trời dông luôn gió trời trời lớn luôn tao thấy chui vô xe đi ở đây là I on the top. ở đây có cao su che em không có ướt đây có cao su cao su đây <laughs> giờ ở ngoài mưa lớn lắm bay ra là ướt luôn hai cột đứng <laughs> xe đèn chóc ngồi ngoài đây để ra ngắm cảnh luôn Ê, gì? Mơ ai đâu nghe mấy bụi xã này. Cái gì? Mơ ai đâu nghe mấy bụi xã Để em ra <laughs> Có cái dạo. Còn dạo gà bứng luôn. Bứng luôn tối về cho bà con cũng cỡ chú ơi hiện tại là về còn phải soạn đồ ra nữa chú ơi chứ không cảm ơn đừng có ai điện thoại giùm nha đang livestream này hậu trường cách xe đầy đủ nha anh ơi lấy dầu rồi em biết sao à chả lấy dầu hồn cho làm gì có lấy dầu chở xe buồn nữa xe tới mà lấy không được ta tao thấy dông quá rồi ờ, giờ ờ, vô trong hay sao cái gì vô trong hay sao vô trong đi anh kéo cửa lên rồi vô đi để ướt đứng đấy té rồi rồi ai vậy? Ui, ướp cái điện thoại luôn Lao cái Lao cái Ủa Toàn không vô sao? Không anh ơi Toàn nói lâu rồi chưa hòa nhập với thiên nhiên không cũng lết đầu vô à vô luôn nước luôn vô vô tôi cũng vô luôn mở lên gió cho nó khô Phước xin phép tắt chim nha Đợi tạnh mưa tí xíu nữa nên mình lên rau Bye bye nha Bye Duy ơi Rồi cảm ơn nằm ngủ nữa hay gì á Trời đùa đục mưa ngủ luôn Bye bye cô chú à